Mùa hè cái đám cây phục linh ở đằng kia nhìn tốt chưa cả nhà ơi Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống Mình đã có video chia sẻ về lợi ích của củ phục linh Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ về thu hoạch củ phục linh với cả nhà Trời vào mùa đông, cuối tháng 11 lạnh mình chưa có kịp thu hoạch đó cho nên cây nó héo hết trơn đó cả nhà mình trồng ở ngoài đất đó thì củ nó ra rất là nhiều nó đụng nhau thì nó không có bự củ lắm nhưng mà nó rất là nhiều củ luôn củ phục linh tiếng Anh còn gọi là sunchop hay là Jerusalem Artichoke và nó cũng có một cái tên khác nữa là Sun Root hướng dương hoang dã hay là táo đất là loài hướng dương có nguồn gốc từ miền Trung Bắc Mỹ nó được trồng rộng rãi trên khắp vùng ôn đới để lấy củ được sử dụng làm rau ăn ngoài cái cụ của nó ra đó thì mình cũng có thể lấy những cái đọt non lá non đó mình làm gỏi hoặc là salad ăn được nha cả nhà nó hơi đắng đắng chút nếu mà người nào không ăn được đắng thì hơi khó ăn và cái bông của nó thì nó giống như cái bông hướng dương nhỏ nhỏ đó họ cũng dùng để trộn salad để ăn được luôn nha cả nhà cả nhà mình nhìn thấy cái bông của nó vàng vàng nhỏ nhỏ cũng dễ thương ha tựa như bông hướng dương bông cúc đồ đó cũng đẹp ha một chút xíu vậy thôi mà rất là nhiều củ luôn cả nhà ơi đào lên một cái mà mình đào không khéo là đụng củ liền đây là một cái đĩa rau xà lách họ trộn nha cả nhà bằng củ sinh chót đó cả nhà củ phục linh đó nó ra củ rất là nhiều luôn cả nhà ơi nãy giờ đàn nó dừng lại thì chắc cũng được một cái thùng màu vàng này đầy hoặc là đầy hơn đó cả nhà ở bên đây thì mình thử trồng trong những cái thùng mà đựng hàng đó cả nhà thì cũng nó ra tròn mà nó sạch hơn nhưng mà nó ít không có nhiều như ở ngoài đất nó ra rất là thưa thớt nha cả nhà có vài củ thôi cũng không có nhiều lắm nhưng mà ngược lại thì nó cũng rất là dễ thu hoạch mình chỉ cần nhắc lên thôi là nó lên củ rồi à cả nhà trồng trong thùng củ nó ra tròn tròn dễ thương chưa cả nhà sạch sẽ trắng rửa sơ sơ là nó sạch liền ở ngoài đất á, thì mình phải đào còn trong đây nắm kéo lên vậy nè vũ vũ đất là nó ra rồi cả nhà đó sạch sẽ chưa trong thùng trồng được ít vậy thôi một cái mấy chục cụ vậy thôi nè cả nhà hy vọng là năm tới nó ra nhiều hơn thì khi mà mình bới lên như vậy á, thì mình lại lựa lại những cái củ nào mà nó nó bự á, mà nó tốt á, để mình làm giống thì mình lại làm đất lại xong rồi mình chôn xuống thì năm tới mình lại có củ ra nữa ha cả nhà đây mình rửa sạch sẽ rồi đây bây giờ thì có thể nấu canh ăn sống hay là làm xà lách ăn được hoặc là có thể phơi khô để nấu nước uống như trong video trước mình có chia sẻ đó cả nhà đào một hồi thì bây giờ trời mùa đông nó cũng đã tối rồi Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.